lầu dấp mới ra mắt ngoại hình mới, sức mạnh mới với các hạt làm trắng và nước xúc miệng bạc hà. Nước xúc miệng tăng cường bạc hà cho lùi hơi thơm mát, thông lên tận mũi. Và các hạt làm trắng cho hàm răng trắng bóng và sáng chói. Lầu dấp mới, hãy vững tin!